Xin chào, chúng tôi đến từ team Smart Food và dưới đây là các thành viên của team. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Khải Hiền, hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trong dự án này thì mình đảm nhận vai trò là Project Owner. Công việc của mình là nghĩ ra ý tưởng sản phẩm, quản lý trong tiến độ, quản lý quá trình phát triển sản phẩm, theo dõi quá trình làm việc của các thành viên và mình cũng là người xử lý các vấn đề nội bộ và đưa ra quyết định cuối cùng khi có các vấn đề phát sinh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nghiêm Minh Đức. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 trường Đại học khoa Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành công nghệ thông tin. Mình là technical leader của team Serfood. Mình chỉ nhiệm như việc quản lý và theo dõi tiến độ phát triển ứng dụng cũng như là viết chương trình để phát triển ứng dụng Serfood cho cả hai hệ điều hành là Android và iOS. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thùy Linh, hiện tại mình là sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Ở dự án lần này thì mình đảm nhận vị trí là Business Analyst với vai trò này thì mình thực hiện các công việc như là khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến hành vi và nhu cầu sử dụng của người dùng. Ngoài ra thì mình còn giao tiếp và kết nối với các bạn lập trình viên để đề xuất các tính năng mới cho ứng dụng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Quân Định, hiện là sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin trên học Bách khoa Đà Nẵng. Và dạ lần này mình phụ trách thiết kế giao diện ứng dụng và nhận diện thương hiệu, linh hoạt thay đổi cải tiến giao diện phù hợp với trải nghiệm người dùng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lý Yên Phương, hiện đang là sinh viên năm 2 khoa marketing trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng thi lần này trong đội thi Smart Food mình đóng vai trò là BA tức là Business Analyst thì uh, công việc của mình chính là phụ trách nghiên cứu khách hàng, uh, phụ trách nghiên cứu thị trường và xây dựng chân dung khách hàng, uh, đề xuất các tính năng mới dành cho ứng dụng và đóng góp vào việc tăng trải nghiệm người dùng. Uh, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Quốc Hùng, sinh viên ngành công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Trong dự án lần này, mình phụ trách phát triển về mảng dữ liệu, việc các chương trình và thuật toán phối hợp với Team Mobile để phát triển hoàn thiện sản phẩm. Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác biệt của Smartfood Smartfood hiện tại có hai đối thủ cạnh tranh là Cookie và Cookpad. Từ việc nghiên cứu thị trường để biết thêm những thông tin về đối thủ cạnh tranh, Smartfood đã tạo ra các tính năng hữu ích và mang lại giá trị khác biệt như áp dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể là thị giác máy tính. Với mô đồ YOLO V5, người dùng chỉ cần chụp ảnh những nguyên liệu mà mình đang có, sau đó ứng dụng Smartfood sẽ đề xuất các công thức nấu ăn dựa trên những nguyên liệu ấy. Hiện tại, chưa có bất kỳ nền tảng nào đưa ra các công thức nấu ăn dựa trên những nguyên liệu có sẵn của người dùng. Mỗi ngày, Smart Food sẽ đề xuất các món ăn phù hợp theo thói quen của người dùng bằng cách áp dụng hệ thống đề xuất Recommendation System trong Machine Learning dựa trên việc người dùng lựa chọn các công thức nấu ăn và lưu lại các công thức yêu thích của họ. Tính khả thi Smart Food có thể trở thành ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng những người yêu thích nấu ăn, cũng như góp phần xây dựng ý thức bảo vệ sức khỏe và sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu thực phẩm, Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại, dễ sử dụng và tiếp cận mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng, chúng tôi tin rằng ứng dụng SmartFood sẽ mang lại giá trị cho cộng đồng. Ứng dụng sẽ thu về lợi nhuận từ phí hoa hồng từ đối tác thứ ba, phí tài khoản premium, phí quảng cáo hiển thị trên ứng dụng thông qua Google Ads, phí hiển thị top các cửa hàng, review các địa điểm quán ăn trên cộng đồng người dùng mà SmartFood tạo ra. Mục tiêu khách hàng của Smartfood là những người có độ tuổi trong khoảng từ 22 đến 35, là những người đã đi làm, có thu nhập ổn định, họ khá bận rộn nhưng yêu thích công việc nấu ăn và quan tâm đến dinh dưỡng sức khỏe hàng ngày. Tính ứng dụng thực tế mà Smartfood mang lại nhằm giải quyết vấn đề mang tính thử thách của địa phương, xã hội. Ứng dụng hỗ trợ tiết kiệm chi phí, thời gian vì có thể nấu ăn từ các nguyên liệu đã có sẵn mà không cần phải mua thêm. Hơn nữa, đối với các món ăn đã qua chế biến, Smartfood còn đề xuất các cách chế biến mới lạ để giúp giảm tình trạng lãng phí thực phẩm. Ngoài ra, còn hỗ trợ nâng cao sức khỏe của cộng đồng vì Smartfood sẽ đưa ra các món ăn phù hợp với chế độ ăn uống, sở thích và đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Với Smartfood, việc nhìn thấy một tương lai với những lợi ích bền vững cho cộng đồng chính là sứ mệnh mà chúng tôi không ngừng cố gắng để đạt được kênh tiếp cận với khách hàng và giải pháp truyền thông. Chiến lược marketing, chúng tôi sẽ phát triển sản phẩm theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn giới thiệu sản phẩm. Giai đoạn 2, giai đoạn phát triển. Giai đoạn 3, giai đoạn trưởng thành. Chiến lược kết nối và duy trì người dùng, xây dựng chatbot giúp giải đáp các thắc mắc của người dùng một cách tự động về các vấn đề về dinh dưỡng và sức khỏe. Tư vấn trực tiếp thông qua tin nhắn và email tạo lập và phát triển cộng đồng dành cho người dùng để họ có thể tự do trao đổi và kết nối với người dùng khác